giới thiệu một à, số à, dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật thì giờ tôi sẽ giới thiệu à, một số con đang hiện có sẵn ở tại shop đã được nhân viên vệ sinh dọn sạch sẽ thì đầu tiên với cây nút xoay này bắt đầu từ cây dưới lên vị trí số thứ tự của nó là một đây giá là 1 triệu 6 bếp có số mã của nó là 918255 hiệu bếp là Paloma đây model là 330SB thì bếp này có mặt men chống xước thì à, đối với dòng bếp này á, thì à, nó có cái à, nút rang nè các bạn đè giữ để nó sáng đèn lên thì nó sẽ kích hoạt cái que cảm biến từ hai trăm rưỡi lên 300 độ thì ở cái que cảm biến nó chỉ lên tới 300 độ thôi thì bếp nó cũng sẽ ngắt thì ở bên shop chúng tôi có ờ, làm thêm một cái công tắc để mà rang được thoải mái không bị tắt lửa nữa thì bạn nào mà có nhu cầu thì có thể ờ, liên hệ đến shop thì ờ, đối với những con nút xoay này thì có một số bếp thì tôi cũng đã gắn sẵn rồi điển hình như con mã số 2 này giá 2 triệu 2 đây cái đây là cái công tắc rang đây các bạn à, gạt phía về phía bên trái này nè là mở cái công tắc rang nó lên thì ta có thể nấu được những món có nhiệt độ cao thoải mái không sợ bị tắt lửa nữa khi các bạn muốn trở về cái trạng thái bình thường á, thì các bạn sẽ gạt vào phía bên phải này để tắt cái ờ, công tắc rang này đi đây là dòng bếp ờ, Rinnai model là KGTM56 DGL cũng có mặt men chống xước nè tiếp theo mã số 3 đây là dòng bếp Rinnai VH56BNL cũng là mặt men chống xước và mã số 4 đây là dòng bếp Paloma model là 3 33BE9 <coughs> bếp này nó cũng có mặt men chống xước tiếp theo nữa là mã số 5 đây là dòng bếp Rinnai ừ. model của nó là KGM 563BE ừ. đây là công tắc rang đây đang ở vị trí là bật nè giờ tắt đi mặt ừ. men chống xước số 6 là cũng là dòng bếp Rinnai giá chỉ có 1 triệu 6 thôi Rinnai KGE 31 SBNL và mã số 7 cũng là mặt men chống xước đây công tắc rang đang ở vị trí là bật đây và dạ, tắt ừ. thì à, qua tiếp tục qua cái cây nút nhấn cái cây nút nhấn đây dưới cùng mã số 8 dòng bếp à, mặt sơn tĩnh điện model là KGE 661 STS bạn nào mà có nhu cầu gắn thêm cái công tắc rang á, vào những cái bếp của mình đang sử dụng ở nhà thì có thể liên hệ à, đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook đây trên cùng đây số mã số 12 dòng bếp trina Haman G55 SVL mặt sơn à, tĩnh điện nè tiếp theo ở cái cây à, tiếp theo là cây à, bếp mặt kính thì đầu tiên nó sẽ ở phía trên xuống đây đây là dòng bếp Paloma cái viền này là cái viền đỏ nha Đó, Paloma này có viền đỏ nè và nó cũng có những cái chức năng nấu nướng không như vậy nó vượt hơn những cái ngoài những cái tính năng mà an toàn cơ bản thì nó sẽ có thêm những cái tính năng nấu nướng đây đây là chế độ nấu cơm và nấu cháo ở bếp bên phải này ở bếp bên phải thì nó sẽ có thêm cái tính năng là nấu nước cái hình ấm nước á, là cái chế độ nấu nước nè chọn nhiệt độ chiên chế độ rang và cả hai bếp đều có hẹn giờ nướng hai tầng lửa ở bếp nướng thì có nướng hai tầng lửa đây có hẹn giờ nướng nó sử dụng chung một cái màn hình hiển thị tiếp theo nữa là con bếp ở mã số là 20 đây là dòng bếp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 đây mã số 19 bốn số seri cuối thì ờ, bếp này nó ờ, có cái viền màu đen mặt màu đen viền đen đây, đây là hộp pin của nó đây hộp pin ờ, nối tiếp nhau thì ta có thể sử dụng pin sạc à, trực tiếp vào hộp pin này được nè vì à, sử dụng pin đại thì nó sẽ những cái cặp pin đại á, sẽ hao pin hơn lý do là khi mà ta bật bếp sử dụng một bếp này á, thì tất cả những bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo để nó đốt cháy cái lượng ga mà nó có rò rỉ vì thế nó mới hao pin hơn bếp ga Việt Nam thì ờ, để khắc phục cái vấn đề về pin thì tôi cũng đã nói ờ, tôi đã thay ờ, tôi thay thế hai cái viên pin đại ở đây nè sẽ được sử dụng ở đây bằng một cái viên pin sạc đây là những đối với pin sạc thì đối với những cái dòng bếp có cái hộp pin dài như vậy á, thì tôi sử dụng ở đây còn đối với những cái dòng bếp mà có hộp pin đôi như con à, rina ở phía à, dưới này mã số 17 đây hộp pin đôi nè thì à, viên pin sạc của tôi nó không thể để vừa vào cái hộp pin này nên tôi sẽ nấu trực tiếp cái viên pin này nè vào bên trong hộp pin phía sau của hộp pin á thì nhận bếp về thì các bạn chỉ việc cắm ga vào là mình sử dụng thôi khi pin yếu thì các bạn sẽ cắm sạc vào ở cái đầu chờ ở bên hông bếp ừ, như con bếp số 17 này á, thì nó cũng có những cái tính năng là nấu nước nè hình ấm nước đây là cái chế độ nấu nước sôi ở dưới là nấu nước sôi sau 5 phút bếp sẽ khóa ga ở trên cùng là chế độ hâm giúp cho ta hâm nóng thức ăn mà đã chế biến chín thì nó sẽ hâm nóng thức ăn lên khi sôi lên á, thì tầm khoảng 30 giây đến 1 phút nó sẽ khóa ga lại còn ở phía bên phải thì nó cũng sẽ có tính năng là hẹn giờ nấu đây và nấu cơm nấu cháo nướng hai tầng lửa có hẹn giờ nướng và cuối cùng ở phía dưới này có một thêm một con bếp cao cấp hơn thì đối với dòng bếp này á nướng này là chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm có đây chọn được cái ngọn lửa nướng theo tự động thực phẩm chỉnh nút điều chỉnh ngọn lửa bằng nút điện tử hẹn giờ nướng ở đây còn những cái tính năng này thì nó cũng sẽ giống như những cái con bếp uh, chức năng khác có chức năng khác đây nấu nước sôi nè hâm nè nhiệt độ chiên và rang ở bên trái này thì nó sẽ có nút cơm nút cháo hiện giờ nấu con bếp này mang mã số 15 bốn số seri cuối của nó đây 2300 và cái mức giá của nó đây ừ. model của nó là Rinnai rts 61 avg AVWG10RN nó cũng sử dụng hộp pin đôi nè thì tiếp tục qua dòng thêm một dòng bếp ga âm thì đây có thêm một cái à, con bếp ga âm tràn viền mặt kính màu đen ở bếp hai bếp nấu bên ngoài sẽ là kiền inox nắp che đầu chia lửa này nó cũng là inox đây và đây là bếp nướng thì đây là cái nút bật tắt của bếp nướng bật ra là bếp nó mở nè nhấn vào là tắt và xoay chỉnh cái xoay chỉnh ngược chiều kim đồng hồ là lửa nhỏ cùng chiều là lửa lớn ở phía dưới này là cái vị trí để pin đây các bạn nhấn vô nó sẽ bung ra rồi mình kéo ra thì đây là cái hộp pin nó cũng sử dụng hai cục pin đại đi đôi nên tôi đã sau tôi sẽ gắn trực tiếp cái viên pin vào bên trong hộp pin này phía sau hộp pin này nè và đây là cái đầu chờ để sạc pin đây khi sạc pin đầy thì các bạn sẽ tháo ra rồi mình để gọn vào bên trong hộp pin này đầy vào còn ở phía bên phải này thì nó sẽ có cái nút nhỏ này là cái nút nguồn các bạn nhấn khoảng gần một hơn một giây nó sẽ sáng đèn lên để cho ta phép cho ta sử dụng tất cả những cái bếp ở đây thì à, các bạn mở nguồn xong thì các bạn muốn nấu bếp nào thì các bạn sẽ bật bếp đó thì theo cái vị trí này dấu chấm đèn ở phía bên phải nè là bếp bên phải chấm đèn ở phía trên là của bếp bên trong và bên trái này là của bếp bên trái này thì nó cũng sẽ có những cái tính năng à, nấu đây nướng thì nó cũng sẽ có chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm chỉnh ngọn lửa nướng và hẹn giờ nướng đây chọn chế độ nấu nước chế độ hâm chế độ chọn nhiệt độ chiên cho bếp bên trái đây chế độ viên này cho bếp bên phải vị trí này ở ô này là của bếp bên phải nha đây ô này là của bếp bên trong hai chế độ nấu cơm và một chế độ nấu cháo còn ở bên đây là cái chế độ hẹn giờ nấu cho cả ba bếp phải trái và trong phải trái trong theo thứ tự từ dưới lên đây nó sử dụng cái màn hình hiển thị đây và đây là cái tích hợp nút rang cho cả hai bếp trái và phải nè đè giữ 3 giây để nó chọn cái chế độ rang và bếp này có màu đen là RS31 VWG13RX3 dòng bếp âm mặt kính tràn viền tiếp theo nữa ta cũng có một con à, bếp âm đây là hàng trưng bày mang mã số 22 đây đây là học pin của nó đây bếp này thì được xuất xưởng vào tháng 9 năm 2019 mặt sơn ờ, tráng men chống xước ở dưới cùng là một con bếp từ âm hiệu là Toshiba model của nó đây PHP m 46 bs đây là những cái nút ờ, chọn mở bếp đây và trong đây nó cũng có bảng ờ, chức năng của nó Ừ. đây là những dòng bếp mà shop đã vệ sinh sạch sẽ ừ. giờ quay ờ, trở lại với ờ, dòng bếp chính ngày hôm nay đây là con bếp Paloma model là Gio 801 v đây là nội thất bên trong của bếp đây thì hôm nay thì tôi sẽ test thử những cái tính năng của con bếp này để giao cho khách bếp thì đã được bọc lưới chống chuột nè ở phía bên dưới này ở dưới gầm đã được bọc lưới chống chuột đây thì giờ à, tôi sẽ đóng nắp lại để thử những cái tính năng của nó